trắng môi tim đi nhung ông chỉ lấy tiếng có trong giờ có nhu nằm chỉ lá đi ba vắt cánh lù lấy lẽ làn ai tia ăn khó lấy chẳng môi tim ni cơ nhu khoai giang vàng đi chiên e la quá vàng ở quá vàng đi chiên lại đi lại đi lòng la hồng chi ai tia có chẳng mùi bim ni nhu hồng chi lại đi có trăm giờ có nhu làm gì là đi ba và gần lù lấy lẽ tàn ai tia ăn khó lấy chẳng mùi bim ni cơ nhu trong môi im ni nhu ông chỉ lấy tiếc có chẳng giờ cơ nhu nằm chỉ là ni ba bắt gần lù lấy lẽ lan ai tia ăn khó lấy chẳng mùi im ni cơ nhu